cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác. Để chủ động kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trong nước và đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới Omicron vào nước ta, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần nghiêm túc tuân thủ 5K để phòng biến chủng Omicron. Khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là quan trọng nhất cùng với việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Tất cả người dân hãy cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng chống dịch. đón xuân đang tràn ngập khắp nơi nơi rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đếm ngược để đón chào xuân mới nhâm dần. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm! Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới nhâm dần, tôi xúc động thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thương, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè Nam Châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc. Nhớ lại mùa xuân nhâm ngọ 1942 trên báo Việt Nam độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Chúc toàn quốc ta trong năm này cờ đỏ ngôi sao bay phất phới. Năm này là năm rất vẻ vang. Lời chúc của bác nay tròn 80 năm, dù lịch sử đã sang những trang mới nhưng những phẩm chất được khuôn đúc từ lịch sử dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, sự bền bỉ, giàu đức hy sinh của nhân dân ta vẫn không bao giờ thay đổi. Năm 2021, trong những thời khắc thử thách nhất, chúng ta đã chứng kiến nhiều hình ảnh đẹp, tấm gương dấn thân vì việc nghĩa, hy sinh vì cộng đồng ở mọi tầng lớp nhân dân. Đó là những bác sĩ, y tá, chiến sĩ, tình nguyện viên, không quản ngại nguy hiểm vùng dịch, để lại phía sau gia đình, cha mẹ già, con thơ. Đó là những cụ già đã đem hết số tiền tiết kiệm của mình ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19. Đó là những cháu thiếu niên, nhi đồng đã vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, nhiều bài thơ hay, lá thư thật xúc động, bày tỏ ước mơ, tình cảm với các y, bác sĩ, cũng như niềm tin về sức mạnh Việt Nam trong thử thách đại dịch. Trong giờ phút này, có những người con Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch. Các chiến sĩ ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên cương, hải đảo hay những anh chị em ở nhiều ngành nghề tiếp tục miệt mài công việc, không thể đón Tết trọn vẹn bên gia đình. Đảng, nhà nước và nhân dân ta trân trọng những nỗ lực lao động vì trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đất nước ghi nhớ những hy sinh của đồng bào, đồng chí trân trọng tấm lòng hướng về Tổ quốc của đồng bào ta ở nước ngoài và sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế. Chính những thử thách ấy cần tôi luyện thêm cho chúng ta sức mạnh của tinh thần đoàn kết một lòng, của ý chí và lòng kiên định xứng đáng với phẩm chất anh hùng của cha ông chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử, sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa, trải qua hàng ngàn năm văn hiến, dựng nước và chữ nước. Kính chúc mọi gia đình Việt Nam thân yêu có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn. Xin chúc mỗi người dân Việt Nam, đồng bào ta năm mới nhâm dần 2022 bình an, mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng năm mới. Kính thưa cán bộ, đảng viên, nhân dân và chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh, mùa xuân nhâm dần năm 2022 đã về với quê hương, đất nước. Trong niềm vui phấn khởi chào đón năm mới, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi tới các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các bậc cao niên, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, cán bộ, đảng viên, nhân dân và chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh, những người Thái Bình xa quê, những người nước ngoài đang học tập, làm việc tại tỉnh Thái Bình, lời thăm hỏi, ân cần, lời chúc mừng năm mới, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 vừa đi qua với nhiều những dấu mốc đáng nhớ, khó khăn, vận hội, thử thách, thời cơ đan xen. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế, xã hội. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, trung ương, của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng, doanh nghiệp, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân. Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức vừa chủ động, quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, vừa kiên trì, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện với nhiều điểm sáng như Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tăng trưởng 6,68% so với năm 2020. Thu ngân sách địa phương đạt 149,2% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 154,7% so với dự toán và là năm đầu tiên thu nội địa trên địa bàn đạt trên 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công luôn nằm trong tốt đầu dẫn đầu của cả nước. Thu hút vốn đầu tư FDI có bước bứt phá, đã có 7 dự án FDI được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 540 triệu USD. Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được tiếp tục quan tâm chú trọng theo hướng thực chất, hiệu quả. Trong năm 2021 đã có thêm 11 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác giải phóng mặt bằng được nhân dân ủng hộ cả hệ thống chính trị tập trung cao nên đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án công trình trọng điểm. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công, hộ nghèo tiếp tục được quan tâm chú trọng. Quân sự, quốc phòng được, được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo điều kiện để kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 loan tỏa không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bày tỏ lòng biết ơn chân thành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Đồng thời, trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách của các sở, ban, ngành đoàn thể, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lực lượng vũ trang trong tỉnh cùng những người Thái Bình xa quê, sự ủng hộ và đóng góp tích cực đó là hành trang, là niềm tin, động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vững bước tiến lên trên lộ trình phát triển mới. Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 và các năm tiếp theo là hết sức to lớn và nặng nề để phân đấu đưa tỉnh nhà nhanh chóng phát triển trong thời gian tới. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhất là năm nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng tỉnh Thái Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng, cùng với việc tiếp tục tập trung làm tốt nhiệm vụ phòng chống Covid để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân phải tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế, tiếp tục đổi mới cơ cấu lại nền kinh tế, các ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt, là một số công trình giao thông kết nối trọng điểm, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học công nghệ, tích cực đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh, đưa tỉnh nhà trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hân hoan phấn khởi đón mừng xuân mới, xuân nhâm dần năm 2022. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung sức đồng lòng, không ngừng công hiến, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Mừng xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới. Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt những người thực hiện chương trình xin chúc quý vị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Quý vị và các bạn thân mến, mùa xuân đã về, hương xuân thật dịu dàng, mọi người được đoàn tụ sum vầy bên gia đình cùng thưởng thức hương vị ấm nóng của bánh trưng ngày Tết và ngắm sự quyến rũ của hoa đào, hoa mai. Trong không khí xuân vui tươi này, hẳn không thể thiếu đi những lời ca tiếng hát rộn ràng về mùa xuân – xin giới thiệu tới quý vị và các bạn chương trình văn nghệ Chào Xuân Nhâm Dần do các nghệ sĩ nhà hát trèo Thái Bình thể hiện.